chúng ta có thể mất đó là những cái gì liên quan đến giá trị vật chất chúng ta xem lời Chúa trong sách Timothée thứ nhất đoạn 6 số 17 ông bà anh chị em cùng tôi đọc câu kinh thánh này chúng ta cùng thể sự hãy dăn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng là Chúa nói à, thế nào về của cải đời này? Không chắc chắn. Và đừng để lòng trông cậy vào nơi đó vì nó là cái có thể đến và nó có thể đi. Ngược lại thì chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta dư dật được hưởng thụ một ngày. tiền bạc là cái mà nó, là cái niềm đam mê có thể nói là một trong niềm đam mê lớn nhất của tất cả mọi người nói đến tiền là ai cũng sáng mắt mà mất tiền một chút đấy là mặt buồn lắm vì đồng tiền gắn liền với khúc ruột mà Chúa Giêsu nói rằng của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó Chúa Giêsu bảo rằng à, của cải ở dưới đất này sẽ có mối mọt ten rét đến làm hư kẻ trộm đến đào ngạch khoét vách mà lấy nhưng của cải mà chứa ở trên cao thì chắc chắn lâu bền vậy chúng ta thấy rằng là có hai cái bức tranh đối lập mà chúa bày tỏ đó là cái gì nó chóng qua cái gì nó dễ thay đổi với cái gì lâu bền và không thể thay đổi được chúng ta là con cái của chúa chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì đã đặt rồi nhưng mà đặt tài sản nơi Chúa thì lại chưa chắc à, chúng ta đi theo Chúa ngài muốn chúng ta đặt để cái gì đặt để không phải chỉ đức tin đặt để tất cả mọi cái ngay cả những cái giá trị vật chất từ nơi ngài trong gia cơ đoạn 1 câu số 11 nói mặt trời mọc lên nắng sẳng cỏ khô hoa rụng sắc đẹp tồi tàn kẻ giàu cũng khô héo như vậy trong những việc mình làm quý vị ờ, lớn tuổi cứ nhìn lại cái ảnh ngày mình còn trẻ sao tự nhiên thấy mình xinh thế nhỉ nhưng mà đến bây giờ không dám khen mình xinh nữa mình mặt của mình đã nhăn nheo rồi đã có nếp nhăn rồi à sinh của nhăn và không là sinh của sinh của tuổi già nhưng không thể sinh giờ giống tôi giống như là ngày xưa mình mình nhìn mình vào cái bức hình của mấy chục năm trước nên kinh thánh nói là sắc đẹp cũng sẽ tồi tàn cỏ khô hoa rụng mà tất cả những cái đẹp đẽ nhất về mặt ở ờ, vật chất rồi ờ, đời này nó đều có thể tan biến hết và kinh thánh nói người giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm Gia cơ đoạn 5 câu số 1 lời Chúa nói nhưng hỡi kẻ giàu có hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn đã đổ trên anh em chúng ta ờ, dồn hết sức để lao động kiếm tiền tích lũy nhưng không ai biết trước được ngày mai mình còn sở hữu cái số tiền mình tích lũy hay không chúng ta tích lũy cho bản thân của mình tích lũy cho người thân yêu của mình nhưng không ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể sở hữu nó cho đến mãi mãi kinh thánh nói làm sao tôi trần chuồng lọt ra khỏi lòng mẹ và tôi sẽ trần chuồng để trở về đức giê ba ban cho và đức giê ba lại cất đi Job là người rất là giàu có cũng là người rất là công bình mà Job cũng đã mất tất cả đôi khi ờ, trong cuộc đời đi theo Chúa đó Chúa không trải nhung lụa cho chúng ta đi có lúc Chúa ban cho chúng ta nhung lụa nhưng có lúc Chúa lại để cho chúng ta phải đi trên trông gai Chúa cất cái vải nhung lụa đấy đi à, chú để chúng ta đi trong gai để thử xem là cái lúc mà mình phải đi trong trong gai cái lúc mà mình không có một cái đồng nào trong túi đấy thì lúc đấy cái thái độ của mình sẽ như thế nào Paulo thì nói rằng là tôi được kinh nghiệm đủ mọi điều hết rồi giàu có có dư dật cũng có nhưng mà nghèo thiếu cũng có ở ờ, có lúc đầy đủ quần áo mặc có lúc không có cái quần áo là mặc trên người cũng đã trải nghiệm có lúc rất bình an nhưng cũng có lúc thì bị tai họa xảy đến và ờ, trong tất cả mọi hoàn cảnh tôi đều tập để thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh tôi đều thỏa lòng hết có cũng vui mà không có cũng vui bình an cũng vui mà hoạn nạn cũng vui tất cả mọi hoàn cảnh đều vui bởi vì cái nơi mà chúng ta đi đến ấy, đó là trên cao kia Chúa Giêsu dạy về tài sản, về tiền bạc và Ngài nói rằng cái người giàu ở đây thế gian này mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thật là đau khổ. Giàu ở thế gian rất giàu có, nhưng mà trên kia không có một cái gì ấy, thì đấy là người rất đáng thương. Nhưng mà cái người mà trên thế gian này không có cái gì mà trên kia giàu có thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta được giàu cả hai thì càng tốt. Được giàu có trên cao và được phước hạnh về vật chất dưới đất thì càng tốt nhưng trong cuộc đời đi theo Chúa thì như tôi đã nói rằng là có khi Chúa làm cho chúng ta như rót có lúc Chúa ban cho chúng ta được dư dật xong rồi Chúa lại cất một phát đi đấy mà lúc mình được dư dật thì hô hởi ca ngợi Chúa tôn vinh Chúa hát lòng nhảy múa hát ca khi mà Chúa cất đi hết đấy thì mình có ca ngợi Chúa hết lòng hay không khi mà mình được giàu có mình được dư dật hội thánh mục sư mà kêu gọi dâng hiến là điều gì mình sung phong đầu tiên nhưng khi mà mình có ít hoặc là mình mình chỉ có đủ cho gia đình mình dùng đến lúc đó mục sư kêu gọi dâng hiến thì à, mình có sẵn sàng mình bớt đi một phần ăn ăn uống một phần chi tiêu để dâng hiến cho công việc của Chúa hay không à, Chúa sẽ cho chúng ta trải qua những cái thử thách như vậy để thử nghiệm đức tin của chúng ta để xem cái lòng của chúng ta đặt để nơi nào vì của cải đời này chắc chắn là sẽ tan biến chắc chắn nó sẽ tan biến thân thể của chúng ta tan biến cái gì cũng sẽ tan biến tất cả những cái liên quan đến vật chất cả cái trái đất này rồi kinh thánh nói là một ngày nào đó nó sẽ bị cuốn lại như chiếc áo và kinh thánh nói sao một ngày kia người ta sẽ quăng vàng bạc cho rơi cho chuột cho rơi cái vàng bạc mà bây giờ chúng ta cho là giá trị phải không ạ một ngày nào đó nó sẽ trở nên vô giá trị khi mà chúa trở lại rồi thì chắc chắn những thứ đấy nó chẳng còn có giá trị trong cách khôn ngoan ấy, để bảo vệ tài sản của chúng ta đó đó là chuyển cái tài khoản đó vào ngân hàng chuyển thiên đàng <laughs> chuyển vào ngân hàng trên thiên đàng thì không bao giờ sợ mất nên bây giờ ờ, anh chị em ờ, sống ở trong cái thế hệ thế hệ này thì là tiện lợi rất là nhiều bây giờ là chúng ta có tài khoản ngân hàng á đi đâu là mình không cần mang tiền mặt thậm chí đi ra nước ngoài anh không cần khỏi cần mang tiền mặt chỉ cần mang một ít tiền mặt thôi còn lại bao nhiêu mình cứ để trong ngân hàng ngày xưa đặc biệt những người đi buôn cầm một cái túi tiền to đùng đi về về về gọi là giả vờ như là mình không mang tiền nó sợ nó phát hiện mang tiền rồi nó cướp bây giờ mình mang rất nhiều tiền nhưng mà tiền đấy đều ở trong điện thoại và đi đến đâu mình cần chuyển khoản phải là xong mà mất điện thoại mất thẻ ngân hàng cũng không sao cả chỉ cần alo là một phát là bên ờ, ngân hàng họ đóng tài khoản lại là không ai có thể lấy được tài khoản của chúng, tiền của chúng ta dẫu sao thì nó cũng rủi ro nhất định chỉ có tài khoản trên thiên đàng là vĩnh cửu không bao giờ mất không bao giờ chuyển lại và lãi suất ngân hàng tôi không biết nó lãi như thế nào bây giờ ngân hàng Việt Nam mình cũng đưa ra lãi suất khá cao cho các ngân hàng tư nhân là cũng tăng một loạt các lãi suất để huy động vốn còn ngân hàng trên thiên đàng người ta không biết lãi suất mấy trăm phần trăm à, nhưng có một điều chúng ta biết chắc chắn rằng lãi suất rất lớn Amen. Nên đầu tư vào những cái khoản ở trên thiên đàng đừng bao giờ tiếc anh chị em ơi. Đừng bao giờ tiếc. Vì đó là đầu tư của sự khôn ngoan. Tài sản trên trái đất này mọi cái đều mất đều qua đi hết. Có những cái nó qua đi ờ, vì sự dại dột của chúng ta, có những cái qua đi không phải vì sự dại dột của chúng ta vì mình rất tốt, Chúa cũng có thể cất nó chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta có Chúa đấy Ngài cho chúng ta có một đôi mắt thuộc linh cái đôi mắt này ấy, nhìn được những cái thế giới vô hình và thế giới tương lai còn những người không có Chúa đi làm đổ sức đổ tâm ra kiếm thật nhiều tiền tích lũy tích lũy tích lũy nhưng họ không biết về một thế giới tương lai nơi mà họ đi đến nó sẽ có cái gì hay không còn chúng ta những người có chúa chúng ta biết một điều rằng nơi chúng ta đi đến sẽ là vĩnh cửu và những gì chúng ta đầu tư vào vương quốc của đức chúa trời sẽ còn lại đến mãi mãi chính vì vậy cho nên chúng ta cái con người thực sự của chúng ta ấy, là con người thuộc linh cái thân thể này nó chỉ là cái nhà tạm mà chúng ta đang sống kinh thánh nói nó là nhà tạm cái trái đất này cũng là tạm bợ mọi cái chúng ta đang tồn tại đây chỉ là tạm bợ mà thôi rồi chúng ta sẽ lìa nhà tạm này để trở về nhà đời đời nơi mà cha chúng ta đang chờ đợi chúng ta tại nơi đó Khi Giêsu kể cái câu chuyện của người giàu một ông phú hộ đến buổi chiều ông mới nhìn thấy những nhân công bê lúa thóc vào trong nhà ông ấy ngồi sung sướng nhìn ngắm và ông ấy tự mãn và nói với linh hồn thôi linh hồn ơi bây giờ cứ ngồi mà sung sướng hưởng thụ nhiều đời sau cũng không hết truy sư gọi ông là gì hỡi kẻ dại. <coughs> Chúa Giêsu gọi người giàu là kẻ dại. Tôi đang nghe Chúa phải gọi người giàu là kẻ khôn. Ông ta khôn, ông ta giỏi thì ông ta mới mới có khả năng để tích lũy ra tiền chứ. Ông ta phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải chăm chỉ. Đấy phải là người khôn chứ. Thì đúng là trong mắt người đời là người khôn. Mà nó cũng là khôn thật vì ông có khả năng là làm việc tích lũy ra của cải nhưng mà chúa gọi ông là người dạy bởi vì như này này tôi nói rằng là nếu đêm nay linh hồn ngươi bị cất đi thì của cải ngươi về tay ai cái dạy là cái đó và sau đó Chúa Giêsu dạy cho đoàn dân và các môn đồ của ngài ngài nói rằng là cái người nào giàu có đời này mà không giàu có Đức Chúa Trời thì vô nghĩa mà ông ấy khôn trước mặt người đời trước mặt con người vì ông có khả năng làm ra tài chính điều đấy rất là tốt và rất đáng quý nhưng ông dại vì ông không biết chuyển những cái tài chính mình làm được cái tài sản mình làm được để đầu tư vào cõi đời này cho nên chúa hỏi ông ấy là người dại tích lũy tiền bạc tài sản cũng là một trong điều mà kinh thánh dạy chúng ta trong sách trong ngôn ấy, thì kinh thánh có nói đến hình ảnh cái con kiến nó cũng biết trích tức chữ tích chữ lương phạm trong cái mùa ừ. nó có thể kiếm được để cái mùa mà nó không thể kiếm được thì nó nuôi dưỡng bản thân mình tuy nhiên chúng ta không có đặt cuộc đời của chúng ta và niềm tin hy vọng của chúng ta vào trong cái tích chữ đó và chúng ta đặt đức tin của chúng ta và Chúa là đấng chu cấp hàng ngày cho mỗi một chúng ta cái điều thứ hai mà chúng ta có thể mất trong cuộc đời với điều này nó còn tệ hơn là mất tiền bạc vật chất đó là mất lòng tin chúng ta xem câu chuyện về người quản gia bất trung trong Luca đoạn 16 cộng 1 đến câu số 11. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng ta nghe nói về ngươi nội chi. Hãy khai ra việc quản trị của ngươi vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng chủ cách chức ta ta sẽ làm gì làm ruộng thì ta không có sức làm nổi còn đi ăn mày thì hổ cười ta biết điều ta sẽ làm để khi bị cách chức có kẻ kiếp tiếp rước ta về nhà người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng người mắc nợ chúng ta bao nhiêu trả lời rằng một trăm thùng quản gia nói rằng hãy cầm lấy tờ khế ngồi xuống đó viết mau năm chục rồi hỏi người kia rằng còn ngươi mắc bao nhiêu trả lời rằng một trăm học lúa mì quản gia rằng hãy cầm lấy tờ khế và viết tám chục chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng còn ta nói với các ngươi hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn để khi của ấy hết đi họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn vậy nếu ngươi không trung tín về của bất nghĩa có ai đem của thật giao cho các ngươi người quản gia này bị cáo về bất trung tức là không có trung tín lạm dụng cái chức vụ của mình để kiếm lời và khi ông bị phát hiện ra thì ông đã nghĩ ra một cái mưu mẹo khác cái này cái khôn này người Việt chúng ta gọi là khôn gì nhỉ khôn hỏi mà à, cái khôn này là cái khôn không phải đến từ trên cao không phải đến từ Chúa cái khôn nổi cái khôn này nó rất là mang tính uh, ma quỷ vì anh ta làm ơn cho người khác nhưng mà anh ta lại không có quyền làm điều đấy anh ta làm ơn nếu mà lấy tài sản của mình ra làm ơn thì rất là đáng trân trọng nhưng anh đang lấy cái tài sản của chủ ra để mà làm ơn cho người khác để người ta sẽ, sẽ trân trọng mình thì đó chính là cái sự bất nghĩa bất trung và ngay từ đầu ấy, thì cái người quản gia này đã bị cáo về bất trung rồi nhưng sau khi phát biết rằng là mình sẽ bị sa thải thì ông ta lại càng thể hiện cái tính bất trung của mình nhiều hơn nữa và kết quả là gì cái kết quả là gì thì không có nói ở đây ờ, bị sa thải hay bị bắt bỏ tù hay như thế nào thì kinh kinh thánh không có nói tới nhưng chúng ta biết một điều rằng là cái kết quả nó không tốt đẹp gì với cái người quản gia này thì mỗi một người trong chúng ta Chúa cũng sẽ giao chúng ta quản lý một số việc chúng ta quản lý cái tiền mà Chúa cho chúng ta kiếm được đấy đấy cũng là mình đang làm công tác quản gia chúng ta đừng nghĩ rằng là tiền đấy là công lao của tôi sức lực của tôi cho nên tôi muốn làm gì thì làm mà Chúa không ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng Chúa không ban cho chúng ta sức khỏe thì làm thế nào để chúng ta có thể làm ra tài chính Chúa ban cho chúng ta quản gia cái gì quản gia gia đình riêng của chúng ta quản lý gia đình riêng của chúng ta rồi những người tham gia và quản lý và những công tác khác ở trong hội thánh hay là công ty hay là uh, các cái công sở khác thì đấy cũng là phạm vi mỗi người Chúa sẽ giao cho chúng ta một vài cái lĩnh vực để chúng ta quản lý thì nếu mà chúng ta trung tín trong cái lĩnh vực nhỏ thì ngài sẽ nhấc chúng ta lên để quản lý cái mức độ lớn hơn nhưng mà nếu mà mình bất nghĩa trong cái lĩnh vực nhỏ không trung tín trong lĩnh vực nhỏ thì Chúa không thể giao cho chúng ta cái trách nhiệm lớn hơn được cái lòng tin nó rất là quan trọng mà mất lòng tin thì gần như là mất tất cả quý vị biết rằng là mất lòng tin với con người thì đã là một điều uh, khó lấy lại rồi nhưng mất lòng tin đối với Chúa thì rất khó bởi vì Chúa thì nhìn thấy ở bên trong lòng còn con người thì có thể là chưa chắc đã nhìn thấy ở bên trong trước mặt đó thì rất là tốt nhưng mà sau mặt thì có khi lại chưa chắc đã trùng tín Nên vâng, cái sự trung tín của mỗi một chúng ta đó chính là cơ sở để chúng ta được sự ban phước lớn hơn nữa trong tương lai và chúng ta phải giữ được cái lòng tin của mình đối với Chúa và với mọi người điều thứ ba mà chúng ta có thể mất đó là chúng ta mất cái sự sức giàu trong kinh thánh quý vị có biết người nào mất sự sức giàu không đó là vua Sao Lơ Chúng ta xem lời Chúa trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16 câu 14 đến câu 15. Thân của Đức giê Va tức là Đức Thánh Linh lìa khỏi sau lơ Đức giê Va bèn kiến một ác thần quấy quất người. Tôi tớ của sau lơ nói cùng người rằng này có một ác thần mà Đức Chúa Trời kiến đến quấy quất vua. Sauler là người đã nhận sự sức giàu từ nơi Chúa qua tiên tri Samuel. Và khi Sauler được chọn thì ông cũng nói tiên tri quý vị thấy không ạ? Ngay cái giai đoạn đầu là ông có nói tiên tri nhưng mà rất tiếc là nó chỉ một trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi chứ không có phải lâu về dài không giống như David David thì được gọi là một vị tiên tri ông là một vị vua nhưng lại vừa là một nhà văn nhà thơ và lại vừa là một vị tiên tri còn sau lơ thì có nói tiên tri nhưng mà trong một cái khoảng khác nhất định thôi sau đó thì không có nói tiên tri cái vấn đề của sau lơ đó là chúa bảo sau lơ là giết sạch quân amalek cả người và vật thì ông đi đánh amalek lại để cho vua Aga sống và đồng thời giữ những con vật tốt nhất lại đến khi tiên tri Samuel nghe thấy tiếng kêu của những con vật kêu bé bé ông hỏi thế cái tiếng kêu của những con vật kia là thế nào thì ông này ông lại biện hộ là tôi giữ để dùng cho chúa chúa bảo giết ông ấy giữ lại và ông lại biện hộ là giữ để dâng cho chúa đấy cũng là một cái à, lươn lẹo của vua Sao Lơ. Chúa dùng Samuel để nói với Sao Lơ rằng là vì ngươi bất tuân không giữ lời của ta cho ta sẽ cất ngôi vị ngươi khỏi nhà của ngươi. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ và sự nghe theo tốt hơn mỡ trên đực. Chúa không cần một của lễ đến từ sự bất tuân và chống nghịch tất cả những cái của lễ mà đến từ sự bất tuân và sự chống nghịch đều là gớm kiết trước mặt Chúa. Khi mà chúng ta đã biết được lời Chúa dạy, chúng ta không được buôn lậu. Không được buôn những cái hàng cấm. Chúng ta biện hộ rằng là con làm được con sẽ dâng 50%, chứ không phải là 10%, dâng 50% cho Chúa vì nó lời nhiều mà cũng buôn những cái hàng đấy nó lời nhiều và mình kiếm lời thật tại chúa chúa đã ban phước cho con giờ con dâng cho chúa tất cả những của lễ mà đến từ cái sự bất tuân và sự chống nghịch ấy, đều là gớm ghiếc trước mặt chúa hết Rồi chúng ta kiếm được tiền từ hối lộ đến kiếm được tiền từ những các cái hình thức đi ngược lại với lời của Chúa. Lương tâm của mình mình biết điều đấy là không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà để chấn an cho cái việc đấy đó, để chấn an cho cái việc đấy đó, thì mình nói là con sẽ dâng hết tất cả lợi nhuận của lần đầu tiên tháng đầu tiên mẻ đầu tiên lên cho Chúa như là của lễ đầu mùa và rất lớn về mặt số lượng tuy nhiên đó cũng là một của lễ gớm ghiếc trước mặt chúa vì tất cả các của lễ đến từ sự bất tuân và sự chống nghịch đều gớm ghiếc cho đức giê hô va nhưng dân có một nghìn nơi nhưng mà đó là một nghìn của sự vâng lời ấy, thì nó bằng hàng nghìn tỷ tỷ của sự bất tuân Đàn đối với Đức Chúa Trời đấy không cái vấn đề không phải là số lượng mà là vấn đề là sự vâng lời ngoài ra thì ờ, sau lơ còn có một một vài lần được ghi lại những cái tội của ông nữa trong đó có những cái tội như là cầu bà bóng này rồi ờ, đi ờ, tìm cách để sát hại những người của Chúa như David và tiên tri Samuel là người đã sức giàu cho mình làm vua mà tất cả những cái đấy nó không lớn bằng cái tội bất tuân của ông vua Saul và chính vì cái sự bất tuân đó nên chúa cất đi cái sự sức giàu và khi chúa cất đi sự sức giàu thì cái điều gì thần của đức giơ va lìa khỏi sau lơ và khi thánh linh lìa khỏi thì lập tức tà linh sẽ vào trong cái con đường đầu tiên đó, mà giúp cho một người để mất đi sự sức giàu nhanh nhất đó là sự cứng cỏi cứng cỏi và bất tuân lời của Chúa. Tham gia phục vụ vào các công việc của hội thánh. Tham gia vào sự cầu nguyện, vào sự thờ phượng, tham gia vào mọi việc. Nhưng tất cả những điều đó nó không đến từ sự vâng lời thì mọi công việc đều trở nên vô nghĩa. Nên sự bất tuân chính là cái yếu tố đầu tiên để khiến cho một người có thể mất đi sự sức giàu từ nơi Chúa. Thứ hai, điều thứ hai khiến chúng ta mất đi cái sự sức giàu đó, là trở lại con đường tội lỗi. Chúng ta xem lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Chúng ta cùng đọc câu thánh này phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ chẳng đứng trong đường tội nhân không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của đức sư hô va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm người không theo mưu kế kẻ dữ này người không đứng trong đường tội nhân người không ngồi chỗ kẻ nhạo báng thì được gọi là người được phúc mà ngược lại cái người mà đi theo những con đường dữ là đứng trong đường tội nhân ngồi trong chỗ kẻ nhỏ bán thì được gọi là người mất phước hay không có phước câu 2 thì nói rõ hơn đó là cái người đấy là người vui vẻ về luật pháp của đức giê và và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm cho nên cái con đường thứ hai để giúp chúng ta mất đi sự sức giàu đó là đi trong con đường tội lỗi khi chúng ta trong con đường tội lỗi với bất cứ một hình thức nào thì chúng ta sẽ mất đi sự sức giàu của đời Chúa. Quý vị đừng nghĩ là sự sức giàu chỉ là để giảng dạy thì mới cần sự sức giàu. Hay là cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ mới cần sự sức giàu. Chúa có rất nhiều loại giàu khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Có những sự sức giàu để đem lại sự vui mừng. Có sự sức giàu để đem lại sự bình an có nhiều sự sức giàu khác nhau của Chúa sự sức giàu để làm gì để làm cho cuộc sống của chúng ta chức vụ của chúng ta trở nên trơn tru cái xe cần dầu để nó chạy còn không có dầu mà khô dầu thì nó sẽ cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt là chạy ba bữa rồi sẽ hỏng và cháy máy dầu để làm trơn tru nên chúng cuộc đời của chúng ta cần sự sức giàu của Chúa liên tục chứ cứ nói đến giàu là mọi người nghĩ ngay đến là phải là mục sư mới cần sự sức giàu có rất nhiều loại dầu khác nhau mà Chúa có thể sức cho con cái của Chúa Dầu của sự chữa lành và riêng sự chữa lành thì cũng có rất nhiều loại dầu khác nhau có những người thì được sự sức dầu sự chữa lành để cầu nguyện đặc biệt cho đau đầu có người thì chuyên vấn đề tim có người thì chuyên vấn đề phổi có người thì chuyên vấn đề dạ dày có người thì chuyên cầu nguyện cho à, người què đứng dậy vân vân vân có rất nhiều sự sức dầu khác nhau chúng ta càng có được nhiều sự sức dầu của Chúa thì càng tốt cho cuộc đời của chúng ta nhưng khi mà chúng ta ở trong môi trường tội lỗi và ô uế thì đấy là chỗ nhanh nhất để dầu của Chúa bay hơi. Bởi vì Chúa là thánh mà. Quý vị biết rằng là cái hình ảnh của Đức Thánh Linh ấy được ví sánh như con vật gì? Con chim bồ câu. Hình ảnh của Đức Thánh Linh không được ví sánh như con quạ. Con quạ đó thì nó rất là bình, người ta gọi là quả hôi. Nó rất là bình. Ở đâu nó cũng ở được và cái gì nó cũng ăn được. Nhưng con chim bồ câu thì không. Nó phải ở sạch và ăn đồ ăn sạch. Thánh Linh được ví sánh như con chim bồ câu chứ không được ví sánh như con quạ Và nếu như cái cái tổ của con chim bồ câu mà nó bình thì con chim bồ câu nó sẽ bỏ tổ nó bay đi điều đấy có nghĩa rằng là nếu như chúng ta nói rằng là thánh linh đang ở trong mình và đời sống của mình ô uế thì hãy cẩn thận hãy cẩn thận thánh linh không bao giờ lìa bỏ chúng ta nhưng nếu chúng ta sống trong sự ô uế thì thánh linh của ngài có thể lìa bỏ chúng ta Thánh Linh không bao giờ lìa bỏ chúng ta nhưng mà nếu chúng ta sống trong sự ô uế thì Thánh Linh của Ngài có thể lìa bỏ chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị gọi là à, những cái hình thức tôn giáo đã lừa dối chính mình và chính mình cũng lấy những hình thức tôn giáo để lừa dối mình nữa. Tiếng lạ vẫn cầu nguyện đấy. Có đôi khi tiếng lạ mình cầu nguyện cầu nguyện một thời gian thì cái tâm trí của mình bị định hình à, là để là tiếng lạ. Nhưng mà có khi Thánh Linh của Chúa lìa khỏi mình nhưng mà mình nói đó không phải là tiếng của Chúa. Đấy. liệu chúng ta đi theo Chúa có bao giờ Thánh Linh lìa bỏ chúng ta hay không? Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta một cách tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi thì Thánh Linh của Ngài có thể lìa bỏ chúng ta. Anh chị em muốn chúng ta được ở trong sự sức giàu liên tục từ nơi Chúa thì chúng ta cần phải có một môi trường tạo ra một môi trường để thánh linh của ngài được tự do vận hành và hành động và môi trường đó phải là môi trường của sự thánh khiết môi trường đó phải là môi trường của sự thánh khiết thánh linh ghê tởm nhất là tội lỗi bởi vì trong một môi trường mà tội lỗi tồn tại đấy thì sẽ mời các thế lực tăng tối đến quý vị có nhớ sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho người mù ngài gặp người mù ở đền thờ và ngài nói với người mù điều gì không hãy đi đừng phạm tội nữa e có điều gì xấu xa xảy đến với người chăng Chúa Giêsu bật mí cho một cái nguyên tắc thuộc linh rất quan trọng nhé. Đó là khi một người phạm tội thì có thể là điều xấu xa sẽ xảy tới tất nhiên không phải tất cả mọi người có điều xấu xa xảy tới thì mình lại kết luận người ta là có tội thì mình lại rơi vào tội kết án bởi vì bản thân như Job là người có tội gì đâu rất tốt nhưng điều xấu xa vẫn xảy đến với Job đó là sự thử thách nhưng mà không không phải tất cả mọi người đều như Job Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng là nếu như một người phạm tội thì có thể có điều xấu xa sẽ xảy đến khi mà đuổi quỷ ra khỏi một người ấy, thì nó sẽ đến nơi vắng vẻ nó chú Giêsu nói sao rồi sau nữa nó sẽ lìa hẳn hoàn toàn hay là nó sẽ quay trở lại nó sẽ quay trở lại và kéo thêm bảy quỷ khác nếu nhà đó không có chủ thì nó sẽ kéo bảy quỷ đấy vào và làm phá hại cuộc đời người đó vậy số phận sau người đó còn tệ hại hơn trước kia làm thế nào mà ma quỷ đuổi ra khỏi một người nó có thể trở lại khi nhà người đó không chủ nhà không chủ có nghĩa là gì nhà bỏ hoang nhà bỏ hoang thì ma quỷ nó ở trong môi trường tội lỗi nói cách khác là nếu như một người vạn tội thì ma quỷ nó vào rồi nhờ ơn Chúa được hội thánh mọi người giúp cầu nguyện đuổi quỷ trục xuất quỷ ra thì nó ra nhưng người đó không canh giữ đời sống của mình lại tái phạm và sống trong tội lỗi thì quỷ nó sẽ quay trở lại nhưng nếu như người đó không tái phạm và tiếp tục sống trong sự thánh khiết thì không có sợ gì mang quỷ nữa có bảy quỷ hay 10 quỷ nó quay trở lại nhưng nó không thể vào được bởi vì nó chỉ có thể vào khi nhà đó chống nếu như nhà đó có chủ tức là mình để chúa cự trị cai trị cai quản đời sống của mình thì không con quỷ nào nó có thể bước vào được amen anh chị em hallelujah cho nên cái con đường tội lỗi là cái cách nhanh nhất để mất đi cái sự sức giàu và sự ban phước của chúa trong cuộc đời của chúng ta còn khi mình sống trong sự thánh khiết thì sự sức giàu của Chúa sẽ đến với đời sống của mình và mình sẽ giữ được cái sự sức giàu này không sợ mất đi sự sức giàu ma quỷ không cướp đi sự sức giàu của mình kẻ thù không cướp đi sự sức giàu của mình nhưng tội lỗi lại cướp đi được sự sức giàu của mình cho nên anh chị em chúng ta phải bảo vệ mình ra khỏi bất cứ một môi trường nào có thể làm cho mình mất đi sự sức giàu anh chị em có biết điều này không ạ à? bất cứ một môi trường nào có thể kéo mình vào trong tội lỗi thì hãy tự bảo vệ mình ra khỏi môi trường đó tội lỗi không phải chỉ là ngủ với chồng với vợ người khác tội lỗi không phải chỉ là ăn cắp đồ của người khác tội lỗi còn là gì cái thái độ của tấm lòng cái sự ganh tị cái sự ghen ghét cái mồm nói bậy cái cái mồm nói lời phán xét vân vân những cái điều tiêu cực hãy bảo vệ mình ra khỏi cái môi trường đó vì nếu mình sống ở trong môi trường đó sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ mất đi sự giúp đầu từ nơi chúa mình cần phải biết được mình yếu ở điểm nào người nào á mà yếu về vấn đề tình dục thì trước khi đi ngủ đừng có lướt facebook vì lướt lướt facebook á, là thể nào nó cũng hiện ra mấy cái hình ảnh sexy đó là nhìn một hình ảnh là muốn nhìn hình ảnh thứ hai là đen phải nào cũng làm mơ người nào mà yếu ở cái miệng này thì đừng ngồi gần với những người hay nói người nào mà không kiểm soát được cái miệng thì đừng ngồi gần với những cái người mà hay nói điều tiêu cực vì thể nào mình cũng gật gật bắt đầu từ gật bắt đầu gật trong đầu bắt đầu miệng bắt đầu tuôn ra amen amen amen amen amen amen thế rồi thôi cứ amen đi rồi chúng ta sẽ biết sự sức giàu sẽ không còn trong đời sống của chúng ta nữa quý vị biết uh, khi mà Job gặp hoạn nạn thì có mấy người bạn đến đến an ủi không có những người bạn đến an ủi an ủi nọ an ủi kia quý vị đọc cuối sách Job chúa quả trách những người bạn đấy và Chúa bảo hãy đến với giót để giót cầu nguyện và làm lễ chuộc tội cho các người nếu không các người sẽ bị những người đó mục đích ban đầu đến để làm gì an nổi nhưng mà Chúa đến cuối cùng ấy, cuối sách giót thì Chúa nói rằng là nếu như giót không làm lễ chuộc tội cho người thì các người sẽ bị phạt Ồ, sao, sao lại thế nhỉ Chúa buồn cười đấy bởi vì tại sao khi họ mục đích ban đầu là đến để ăn ủi giót nhưng không thực tế lại không phải là ăn ủi thực tế lại không ăn ủi họ lại ngồi ngồi quây quần lại với nhau mấy người đấy bắt đầu tấn công giót nếu mà chúng ta muốn được sự sức giàu của Chúa có thể lúa liên tục tuôn chảy chúng ta phải ở trong một môi trường của sự thành kính khi tức muốn mở mồm rủa một cái ha lê trong mày mày sẽ ha lê lu à mèn ha lê phải ạ muốn rủa xả con mà thằng này tao cực lắm rồi nhá muốn rủa một phát cho mày chết đi mà không mà mày số mày thật là ha lê lu chữa đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống được ở trong một môi trường an toàn để sự sức giàu của Chúa cứ chảy cứ chảy cứ chảy liên tục và không bao giờ dừng trong cuộc đời của chúng ta một điều chắc chắn là tôi nói với anh em rằng người khác tấn công chúng ta rủa chúng ta không làm chúng ta mất đi sự sức giàu mọi người có rủa chúng ta hoài mình cũng mất đi sự sức giàu đâu càng rủa thậm chí là sự sức giàu lại càng thêm lên nhưng chỉ cần chúng ta sống trong một môi trường tội lỗi sống trong một môi trường tội lỗi đây có nghĩa là gì tức là mình đồng ý với cái điều đấy và mình hành động theo thì ngay lập tức thánh linh của chúa lìa bỏ mình nên cái môi trường rất là quan trọng chúng ta phải đảm bảo mình sống trong môi trường của sự thánh thiện và thanh sạch để sự sức giàu của Chúa được liên tục tuôn chảy trong đời sống của mình anh chị em cứ cứ xem những cái hội thánh nào mà cứ ngồi cấu xé nhau phép lạ đâu có xảy ra đâu cứ tranh cạnh với nhau thì đâu có phép lạ xảy ra đâu nhưng nếu như hội thánh bước đi trong sự hiệp một thì sự sức giàu đã tuôn chảy cách thời gian điều thứ tư chúng ta có thể mất đó là mất đi sự cứu rỗi Chúng ta xem uh, sách Khải Huyền đoạn 3 của số 5. Kẻ nào thắng thì sẽ được mặc áo áo trắng. Và ta sẽ không xóa tên người đó khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngục ngài. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được tên chúng ta được ghi trong cái sổ của Chúa nhưng nếu mà chúng ta thất bại thì chúng ta cũng có thể bị xóa khỏi như vậy là là thắng ở đây là thắng là cái gì và thất bại là thất bại cái gì đó là sự thử thách sẽ xảy đến và cái thử thách này đấy nó còn khốc liệt hơn cả cái việc thử thách là khiến cho mình phạm tội cái thử thách này nó còn khốc liệt cực kỳ khốc liệt đến nỗi có thể khiến cho mình mất mạng rồi sẽ một ngày tới đây sự thử thách sẽ đến trên toàn thể thế giới này liên quan tới mạng sống lúc đó mọi người sẽ có những sự chọn lựa một là chối bỏ Chúa Giêsu để được sống ở thể xác hai là tiếp tục đi theo Chúa Giêsu thì sao ạ bất mãn ba sự chọn lựa thứ ba đó là ok kẻ thù sẽ đồng ý chúng ta cầm quyển kinh thánh vẫn hát thánh ca nhưng sẽ là sự thỏa hiệp thỏa hiệp là như này kẻ thù sẽ bắt đặc biệt những người lãnh đạo hội thánh bởi vì những người lãnh đạo hội thánh sẽ quyết định những vấn đề của hội thánh giảng cả những cái giáo lý của họ nữa có thể đạo của Chúa sẽ không còn được vẹn toàn, không còn được nguyên vẹn nữa mà sẽ pha trộn. Chấp nhận nó cho tồn tại, không chấp nhận thì nó dập tắt và nếu chống đối nó sẽ giết. Cái sự bắt bớ như vậy nó sẽ xảy đến trong tương lai. Và tương lai đó không phải là tương lai xa mà là tương lai gần. Trên trong sách Khải Huyền ấy, lời Chúa đã cảnh tỉnh kẻ nào thắng thì sẽ được mặc áo trắng còn đâu chối Chúa thì sẽ bị xóa khỏi sách sự sống cho nếu mà chúng ta chối Chúa thì chúng ta có thể mất đi sự cứu rỗi ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ ta sẽ xưng người đó trước mặt cha ta trên trời còn ai chối ta trước mặt thiên hạ ta sẽ chối người đó trước mặt cha ta trên trời và chúng ta đừng biện hộ giống như là Führer cũng chối Chúa rồi ăn năn lời của Chúa cũng tiếp nhận có những lần thì Chúa chấp nhận sự tha thứ có những khi Chúa không cho sự tha thứ quý vị biết uh, ờ, Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ đã phản thầy sau khi phản thầy thì Juda đã làm gì kinh thánh nói rằng ăn năn và đi tự tử từ trước đến giờ quý vị đều được nghe giảng rằng là Juda Iscariot không phải ăn năn mà là chỉ là hối hận thôi phải không ạ nhưng kinh thánh nói rõ từ ăn năn ăn năn và đi tự tử và trước đó thì Chúa Giêsu đã nói gì về Juda Iscariot đó là thà nó không sinh ra thì hơn rồi nó phải đi đến chỗ của nó và thà nó họ sinh ra thì hơn Chúa Giêsu nói nói trước rằng là Juda không được tha thứ trong sách răng thứ nhất thì sứ đồ răng nói rằng có tội được tha thứ và có tội không được tha thứ và răng nói rằng là những tội không được tha thứ thì đừng vì đó mà cầu xin cá nhân tôi thì tôi cho rằng là một trong những cái tội lớn nhất đó là tội phản chúa Trần Juda đã phản chúa và không được tha thứ vì Juda chọn lựa làm công việc đó còn Führer được tha thứ vì Führer chối Chúa trong sự yếu đuối của xác thịt ông sợ mất mạng sợ bị bắt và ông chối Chúa còn sau khi ông ăn năn thì được tha thứ. Còn Juda thì phạm tội giống như tội của Lucifer. Sau khi Lucifer phạm tội, Lucifer không được tha thứ. Thì Lucifer chọn lựa để chống Chúa. Juda cũng chọn lựa để chống Chúa, cho Juda không được tha thứ mặc dù Juda ăn năn. Kinh Thánh nói rất rõ là Juda ăn năn và đi từ từ. Cho trong Hebrew thì nói rằng những kẻ mà đã được kinh nghiệm sự tốt lành từ nơi Chúa mà còn cố tình phạm tội thì không có của lễ chuộc tội cho người đó nữa. Và sẽ có những con người mà quý vị sẽ thấy ngày quý vị lên thiên đàng không thấy mặt mũi họ ở đâu trên thiên đàng. Mà những người đó thì họ sẽ kêu gào ở dưới địa ngục lạy Chúa con đã chẳng từng hát thánh ca con chẳng từng dâng hiến cho Chúa chẳng từng tham gia việc này việc kia tôi nói là ta không biết người là ai hỡi kẻ ác hãy lui ra khỏi ta vì tất cả những việc đó nó chỉ là trong quá khứ chứ nó không phải là cuộc sống đức tin không phải là cuộc sống của họ mà nó chỉ là cái đã từng thôi cái việc đầu tiên chúng ta thấy nếu như một người chối Chúa người đó có thể mất đi sự cứu rỗi thứ hai đó là không ăn năn khi chúng ta không ăn năn chúng ta cũng có thể mất đi sự cứu rỗi giống như trường hợp của vua Sào lờ mất đi sự cứu rỗi thì Sào lờ không ăn năn Chúa cho Sào lờ rất nhiều cơ hội nhưng Sào lờ không ăn năn Thánh Linh đã lìa mà Thánh Linh lìa thì làm sao có sự cứu rỗi anh chị em Đức Thánh Linh là ấn chứng cho sự cứu rỗi người nào không có Đức Thánh Linh thì làm sao có sự cứu rỗi Đức Thánh Linh lìa khỏi Sào lờ chứng tỏ sau lớn mất đi sự phụ thuộc từ nơi Chúa. Giác cơ đoạn 2 câu số 20 chúng ta cùng nhau dùng đọc. Nhưng hỡi người vô tri kia ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng. Nó có nhiều người tin Chúa. Tất cả mọi cái trong hội thánh đều tốt. Cứ sau ra khỏi hội thánh đấy là lại trở lại con người cũ thì Chúa nói đức tin không có việc làm là đức tin chết anh ở trong nhà thờ anh tốt anh tin chúa anh hát thánh ca anh dâng hiến anh tham gia các việc này việc kia nhưng mà ra ngoài kia anh không thể hiện đức tin của mình cho nên giờ thờ phượng cái ngày chủ nhật nó chưa đủ để khẳng định mình có đức tin từ nơi chúa nó chỉ đủ khẳng định cho người bên cạnh biết rằng là mình đang hát thánh ca chỉ có chúa mới được ngoài cái giờ này ra thì anh đi ra ngoài kia đi lúc đấy chỉ có chúa với anh biết và ma quỷ biết thì lúc đó sẽ biết được anh có chúa hay không cho nên ra cơ nói nếu mà đức tin không có việc làm là đức tin chết nên mình nói mình tin Chúa mà không thể hiện mình tin Chúa thì vô nghĩa Gia cơ đoạn 1 câu 26 Nhược bằng có ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ miệng lưỡi của mình ấy, nhưng lại lừa dối lòng mình thì sự tin đạo của ấy là vô ích tin đạo mà không sống với đạo ấy, thì đức tin đấy là vô ích không dẫn đến sự cứu rỗi một số người lại có một cái niềm tin là phải làm chọn đúng cái thủ tục đi à, tin Chúa rồi làm lễ bắt tên làm lễ sửa tội cái là ok an tâm rồi xong dạ, còn cái còn cái nghi lễ gì cũng để báo tôi làm tốt à. có cần nhúng thêm không tham gia từ hội thánh này sang hội thánh khác cần nhúng lại một số nhúng luôn cho tôi à. cái điều thứ ờ, ba khiến cho chúng ta mất đi sự cứu rỗi đó là tin lệch lạc Corinto thứ nhì, chi lỗi thứ nhất đoạn 15 câu số 2. Chúng ta cùng nhau chúng đọc câu này này. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì giàu anh xin lỗi thì anh em giàu có tin cũng vô Cái vấn nạn gì đang xảy ra cho hội thánh Corinto mà Paulo lại phải viết những cái lời như thế này? đó là khi Phaolô vắng mặt thì có nhiều giáo sư khác đến giảng dạy ở hội thánh ờ, có những người họ nghe những giáo sư họ dạy làm sao họ dạy rằng là bây giờ không không những chỉ tin Chúa Giêsu phải làm lễ cắt bì cho đàn ông nữa thì giống như người Do Thái giống như kinh cựu ước dạy đó phải giữ cả lễ đấy thì mới được cứu rỗi có người khác nói rằng phải giữ cả ngày sa bát thì mới được cứu rỗi mà đấy không phải là điều Phaolô dạy Đức Phaolô nói rằng nếu như mà anh em á, mà bỏ cái niềm tin ban đầu mà tôi dạy cho anh em ấy thì anh em mất đi sự cứu rỗi tôi nói ra nhờ đạo ấy đạo ấy là cái đạo mà lời giảng dạy mà Phaolô đã dạy cho hội thánh của thì anh em được chú rỗi miễn là tức là với điều kiện là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng dạy còn nếu không thì anh em đầu tin cũng vô ích nên có thể là lúc đầu chúng ta tin đúng nhưng khi chúng ta đi lệch lạc nhé về niềm tin nhé thì chúng ta sẽ mất đi sự cứu rỗi nhưng mà đôi khi như tôi nói là chúng ta bị lừa miệng mình vẫn nói tiếng lạ được mà chúng ta có biết rằng là sau khi Lucifer đã đuổi ra khỏi thiên đàng thì nó vẫn có thể nói tiếng lạ không? Sau khi Lucifer bị đuổi ra khỏi thiên đàng thì nó vẫn nói tiếng lạ đấy. Chúng ta có biết rằng sau khi Lucifer bị đuổi ra khỏi thiên đàng á, thì nó vẫn làm phép lạ Và nó ngày hôm nay nó vẫn sức giàu cho các đầy tớ của nó để làm các phép lạ mà. Cho nên nói tiếng lạ làm phép lạ chưa đủ khẳng định mình đã thuộc về Chúa đâu. giữ vững cái niềm tin mà anh chị em nhận lãnh được điều đó rất là quan trọng nếu chúng ta tin lệch lạc đặc biệt về những cái niềm tin liên quan đến giáo lý Thiên Chúa Bà Ngồi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều là Đức Chúa Trời sẽ mất đi sự cứu rỗi. Vì đấy là cái giáo lý mà ngày nay nhiều người bị tấn công nhất và ma quỷ nó sẽ sử dụng cái đấy để nó tấn công. Và nó biện hộ rằng là Kinh Thánh không có từ ba ngôi cho nên mình không được sử dụng từ ba ngôi. Kinh Thánh không có từ ba ngôi nhưng Kinh Thánh có đầy đủ cơ sở bằng chứng để chứng minh rằng Đức Chúa Cha là Chúa Trời, Chúa Giêsu là Chúa Trời và Thánh Linh cũng là Chúa Trời. Các cái luật pháp, các cái nghi lễ trong cựu ước chúng ta không phải có trách nhiệm để giữ nó như người Do Thái ngày nay chúng ta có thể tổ chức mang cái ý nghĩa tục linh không giữ nó là một cái điều kiện để giữ sự cứu rỗi để được sự cứu rỗi vì sự cứu rỗi đến duy nhất nhờ ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu mà thôi cho nên trong đây có bốn điều thứ nhất nếu mình chối Chúa mình mất sự cứu rỗi mình không ăn năn mình mất sự cứu rỗi mà mình tin lệch lạc cũng mất đi sự cứu rỗi là có bốn điều chúng ta có thể mất thứ nhất là chúng ta có thể mất đi vật chất tài sản tiền bạc hãy giao vật chất tài sản tiền bạc cho Chúa dâng hiến cho công việc của Chúa giúp đỡ cho người nghèo có cơ hội để chia sẻ cho đi cho vì ngày mai mình hết tiền đấy đâu ra mà cho đâu ngày nay mình có tiền có cho được mà ngày nay mình có tiền mình có cho được thì mình còn tích lũy ở trên kia ngày mai hết tiền cũng cho được nữa đó. nhu cầu của chúng ta là mênh mông và bát ngát cho nên ngày mai mình hết tiền rồi không có cơ hội cho nữa thì lên trên kia thì mình sẽ mất đi một cái phần đó thứ hai đó là chúng ta có thể mất đi lòng tin và giữ cái sự trung tín đối với Chúa cho đến cuối cùng thứ ba chúng ta có thể mất đi sự sức giàu và các phước hạnh điều thứ tư chúng ta cũng có thể mất đi sự cứu rỗi ờ, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta không mất đi tất cả những cái điều này chúng ta luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là kẻ thù sẽ đến tấn công của chúng ta chúng ta được phước cả về linh cả về hồn cả về xác và cả về vật chất chúng ta phải chống dậy cho cộng đồng او رمشنی که هی دوم رمشنی Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu. Chạm lòng con Chúa ngay giờ này, chạm lòng con để con không xa ngài chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này chạm lòng con để con luôn yêu Ngài hãy cầu nguyện thẩm nguyện đối với Chúa xin Chúa soi sáng Chúa động chạm vào mỗi một chúng ta để chúng ta luôn luôn ở trong Chúa không mất đi các cái phúc lành mà chúng ta tuyệt vời mừng con vươn lên coi nghi ngờ ngã sau đó thì con sẽ hơn chúng ta lại khen danh chúa xin thần linh đến giảng vào lòng hai chúa ở vượt con vươn lên vượt con